có duyên sẽ gặp lại có nợ sẽ tìm về, có duyên có nợ mới yêu thành đôi. Ông bà xưa có nói, người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ gặp gỡ lại chia xa. Đúng như vậy đó, bạn có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, có duyên có nợ mới yêu thành đôi. Duyên đến không cần phải vui mừng quá đỗi duyên đi cũng không cần phải khóc lóc thảm thiết. Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối hãy vui vẻ mà sống, tất cả đều tùy duyên. Bạn có tin vào duyên số hay không? Riêng với tôi thì luôn tin vào điều này, đã là có duyên nợ vợ chồng rồi thì dù bạn có trốn tránh thì vẫn thành đôi, có duyên có nợ mới yêu thành đôi, ghét của nào thì trời sẽ trao của nấy. Hãy an nhiên vui vẻ mà đón nhận nó như một điều tất yếu tự nhiên mà ông trời sắp đặt. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với bạn đọc bài viết có duyên sẽ gặp lại có nợ sẽ tìm về, có duyên có nợ mới yêu thành đôi. một Vạn sự tùy duyên, hợp rồi tan cũng là ý trời. Đừng quá đau buồn khi chia tay nhau, bạn sẽ rất đau và tìm cách níu kéo nhau. Nhưng càng níu kéo nhau thì càng gây đau khổ nhau, càng đẩy nhau ra xa, duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, có duyên có nợ mới yêu thành đôi. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn như điều gì không là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Phật dạy duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khổ. Vì thế, phải chăng là nên lấy tư thái an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến, nhìn lá rụng rời cành hôm nay thành mầm non nảy xanh biết trên đầu cành ngày mai. Duyên đến không cần phải vui mừng quá đổi, duyên đi cũng không cần phải khóc lóc thảm thiết, có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, có duyên có nợ mới yêu thành đôi, không có tình yêu thì bên cạnh bạn vẫn có bạn bè, không có bạn bè tri kỷ thì bên cạnh bạn vẫn còn có gia đình, không có gia đình thì bạn vẫn còn sinh mệnh của chính mình, kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nợ nhau, con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, điểu cán, nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được. 2. Duyên nợ là trời định, dù chúng ta có muốn hay. Cuộc sống của con người luôn rất phức tạp, chuyện tình cảm gia đình cha mẹ con cái nói chung và đặc biệt chuyện tình yêu nói riêng rất là rối rắm. Yêu rồi hận, yêu rồi thành kẻ thù, và cũng yêu đến chết vẫn còn yêu. Mỗi cuộc gặp gỡ nhau trong thế giới này là duyên, mỗi đoạn đường, mỗi người đi cùng ta một đoạn đường, đều có ý nghĩa với ta, cho dù đó là người cùng ta chơi chung những trò chơi ngày thơ bé cùng ăn chung một cái bánh con con, cùng khóc vì mẹ mắng, cùng tay lắm mặt lắm cười vui, rồi lớn lên, mỗi đứa một chí hướng, một con đường, một ước mơ, rồi xa nhau và không bao giờ gặp lại. Nhưng rồi trái đất quay tròn, có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, có duyên có nợ mới yêu thành đôi. Cho dù bạn có né tránh hay mong muốn có được người đó thì tất cả cũng là duyên. Cho dù đó là người bạn trai đầu tiên, mối tình đầu trong sáng và vụn dại. Khi người ta yêu mà chỉ biết là yêu thôi, tình cảm đó sẽ theo suốt cuộc đời, cho dù không nguyên vẹn, giống như một chiếc bình pha lê đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ và tuổi trẻ với sự hiếu thắng, ngây thơ, thiếu sâu sắc đã làm nó vỡ thành ngàn giọt nước mắt. Nhưng người ta gói ghém ngàn giọt long lanh ấy vào hành trang của mình và mang theo. Bạn hãy luôn nhớ rằng, có duyên sẽ gặp lại có nợ sẽ tìm về có duyên có nợ mới yêu thành đôi thế gian có gì là mãi mãi bền vững huống chi hai con người vốn không chung gì cả ngoài cảm giác thân thiết hiểu nhau cảm thông đến khi không còn cảm giác đó nữa thì tình bạn tan vỡ và người ta rời xa nhau ôi đừng trách hờn mà hãy bình thản mà sống vì tất cả đều là duyên có duyên sẽ gặp lại có nợ sẽ tìm về có duyên có nợ mới yêu thành đôi và không có duyên thì sẽ xa nhau, chia lìa nhau. 3. Duyên nợ là trời định, có duyên có nợ thành đôi. Mỗi cuộc gặp trong thế gian này, Âu cũng là duyên, và hai người có đến được với nhau thành vợ thành chồng thì cần phải có nợ với nhau. Người xưa có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương diện bất tương phùng, là duyên dù có cách xa nghìn trùng cũng tìm gặp lại, đã là nợ, trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được. Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, có duyên có nợ mới yêu thành đôi. Hay cho câu thơ mà tôi rất thích. Có duyên có nợ thành đôi, u là số phận, nợ duyên vợ chồng, đời là dòng chảy xuôi dòng, thời gian minh chứng, tơ hồng kết đôi, đừng buồn đừng trách thằng ôi, xa xôi tìm kiếm, được gì trắng tay, thôi thì hãy sống thường ngày, duyên kia chợt đến, vui vẻ chung đôi, mọi sự chia ly hay tương phùng đều do duyên hết. Vì vậy bạn hãy an nhiên bình thản đón nhận tất cả hãy sống vui vẻ và cố gắng vươn lên trong cuộc sống, sống ý nghĩa, sống hạnh phúc. Trên đây mình chia sẻ với bạn bài viết có duyên sẽ gặp lại có nợ sẽ tìm về, có duyên có nợ mới yêu thành đôi. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc thâm thúy về cuộc đời con người, cách buông bỏ mọi thứ không cần thiết, sống tùy duyên giữ tâm của bạn tĩnh lặng, sống yên vui và hạnh phúc. Chúc bạn thành công!